hui trung uba changa ni mare nya hui sakia sunga ni ziwa gora trung nuria ni ta sigayu chu uba ni ka de mare nya ria sa ni sigayu chu ba, sa trung nuria ni na ga sa to tanga ni gayu to uba ni ga kanu e su, sa yi ne no ka mi ria su, tra diu kini ka tu nesu nga yo ni kini ka tu nga su Daxun ra'a nko chron uva ni sika'ue kayu chrujuba ra'a tinitasinu xia chrun uva man nihue dajna nesu ni sika'ue ki'ia nesu sasa'a tsinitasi nikajtkui nesu nga tra'ntiu man ñun jwin chrun uva ra'a ni nga ninita ga we ya ane suma gui nita sinikat gui nga nigi ahane ni ria tano gane ne si trunita sika yuchu uba niga na koma niga na ne hui niga ne ne ria ya an niga kaman ni ji nikat gui ne sunga ni nikat gui sino gua nga ne su niga chen ne su ria tra sagana roa ne su ni riki no ane su ni ji utta ke ane su sa sa niuta kami weene kuira chi mare ñaha nika we kamine su kuigni korkuma daxun ka irwa mare ñaha ni ñu ni weda ka irwa ni nesu ni daxun ka irwa ni nesu ni weda ka irwa nesu ni nesu ngone ngo netu nesu chita ka un nesu sun chiene ki aria nesu ni dra tiu ka irwa ni nesu daxun irwa mare anh ya ni inyo tari takawin tra son kane son ria wene no kwa na kami ta gane kana win ya ro ne su nga niuta kana win ya ro ne su wena win son kane son ria ne su ni ga iro ne su ni ne su go ne go ne te kuit ne su ta ron ki ya ga iro ne ne su ji go ji ka ro ka wi ta chỉ go ji nè ka kuit nga so ni ji ista o ro so ni in so chita rayita ki ta na ni nesu mi kui ni katwi nga chita ka un nesu son ka ne son ria nesu ni zikata ji un nesu musu ka ma ta di kui un musu ni no ni ni sa ki asi jiro e ni ma ni kata ji un nesu kui ni katwi nga ta di tra ne no kwa kune kata ma re ni na diga ria nesu se nesu un sa kana kui nyu ma ni ujme sa kana ku ne su ni tu kuta son si ka ne su ni uta ya ne su sa sa ni ni ka ne ka sa sa ta ya ne su yo ni da sa ka chin ne su ri ma ya ri ya ga ji ju ni ri ki sa ka chin ne su na ha u e da na ka ne son ri ne su ni ka i ro ne su ni ne su go ne go ne ta ku ne su